luôn chào cả nhà nhé cả nhà ơi hôm nay thời tiết hơi bị xấu nha mưa em mình à, đang chuẩn bị ghé lại hẻm 76 đường 3 tháng 2 để à, gửi ít phần rau cho khoảng 10 à, hộ trong này họ chỉ xin rau thì sẵn quẹo ra gửi luôn hẻm này thì đang bị phong tỏa nha cô chú anh chị lấy 10 bịch rau á gì em gửi 10 à, bịch rau cho bạn hồi ra lấy á dạ dạ rồi ra tới luôn hay gì rồi rau không à? thời tiết hôm nay hơi xấu nha cô chú anh chị à, mưa mình đang ở đường qua tháng 2 nha cô chú anh chị Dạ dạ 10 bịch kia có người ra nhận à Mấy trai đang chạy ra Thời tiết đang mưa cũng ờ, hơi cực cho anh em Nhưng mà không thể ờ, không thể nào không giúp bà con được mưa thì mưa chứ ờ, mọi người cũng phải ăn mà <laughs> ráng cố gắng rồi dạ anh em mình đang ngay chỗ đại học cần thơ nhé hồi nữa các bạn ra lấy bạn ấy xin 10 ờ, phần rau cho mấy cái hộ bạn trong kia rồi anh em mình ờ, rồi lên xe chạy ờ, qua đường mẫu thân đi em chủ hẻm không tỏ đường mẫu thân á hẻm 8 dạ em đi luôn anh dạ em cảm ơn chưa qua hẻm 8 trước như ra tới hay gì kìa ra tới rồi kìa dạ, ra tới rồi rồi được rồi mình đi đi hồi nữa ra lấy hẻm 8 hẻm 8 mậu thân quẹo qua bên đây ngay chùa Bủ Trì á ở ừ. đó là hẻm ờ, phong tỏa hẻm 8 mậu thân hẻm 8 mậu thân hẻm 8 mậu thân anh biết anh biết không biết nó nghe không nữa Thơ em không có cứu chợ trên Hồ Chí Minh em dạ chào em ờ, chào bạn ờ, Ngọc em Phạm à chào Thanh Sơn Phạm anh em mình ờ, đang đi tới hẻm 8 Mậu Thân nha khu vực phong tỏa ở đây mưa thì à, mưa thì mưa nhưng mà chắc nó cũng không lớn đâu đủ để ướt thôi <laughs> à, ôm dưới dạ cầu ôm qua đi ôm dạ cầu ôm qua cho thường chiều coi ngay cái chốt phong tỏa hỏi hôm qua có bạn à, cũng có mấy bạn xin ở hẻm 8 nhưng mà Phước không có có lưu số điện thoại lại giờ cứ lại đẳng à, hỏi thôi hỏi chốt có cần hỗ trợ thì mình à, sẽ kêu liên hệ và hỗ trợ tám mẫu thân nhé trong hay là ủa hẻm này đâu có đi xe vô được hả con rồi để anh bộ vô cái ngồi chờ đi một người đi chưa đi vô à, một hai người đi vô chung với tao vô đây để coi có gì ờ, truyền tín hiệu ra như phong tỏa trong á tám hậu thân nha đang mưa luôn <laughs> biết không tỏ chỗ nào nữa cầu cứu trong đây mấy bạn nói không tỏ ủa à chốt phong tỏ tốt ở đây đây rồi ôi chào anh wow đang mưa luôn em tính ghé à, tiếp tế lương thực cứu trợ cho bà con mình trong khu phong tỏa đó anh ủa phong tỏa bên đây này hả đứng vô đây nè cho nó đỡ ướt ở trong đây là khoảng bao nhiêu hộ anh anh nắm được không 15 hộ. 13 45 hộ rồi thôi. Mày mà giờ Dạ, anh hỏi giùm em cái không? Đang ở trong ờ, hẻm 8 Mậu Thân nha. bao nhiêu hộ vô mày không biết không mấy bảy hay là tám hỏi kỹ rồi coi đâu tới tài trợ cái gì bảy hay bảy hay là tám là tám có mẹ tiếng đấy là nhiêu hỏi ông trắng đi hỏi ông trắng bao nhiêu hộ mày không nắm rõ nữa hả ra đó phải không dạ 7 là 7 không 18 là 8 phải không ừ. chứ không có 7 hay 8 7 hay 8 là thành 15 luôn rồi đó Xong vô đây đứng nè, đứng hay gì cho cực gì Nỗi khổ ừ. của những thằng mang chiến nè Nó hết đêm luôn Nó dạ, chùm rồi Nỗi khổ của những thằng mang chiến nè Sắp thấy được Em đứng hai cái đứng đâu nó không biết nữa nó quất hai cái kiến không thấy được nè ố mà hai kiến rồi bảy hộ à, bảy hộ ghé gửi uh, hỗ trợ cho bà con mình trong đây á chị rau củ quả với gạo ở trong đó vô còn sâu không á chị chị như chị biết ở trong đây hẳn bao nhiêu hộ không chín hộ hả chín hộ chín hộ chín chín rồi chín hộ đeo khẩu trang vô nha cô để mấy bạn mấy em con nó kinh đồ vô đây phong tỏa chắc lâu chưa anh bảy tay tới bữa giờ là mười à, mười bốn rồi bảy ngày rồi chín đi chín với ăn phần nữa ha để cho anh phần nữa để ờ, đây mình chật mình cũng phải ăn chứ ăn mới có sức khỏe là 10 để em ra em nói với em coi dạ để ginh vô dạ dạ xịn sò không có cái nón xịn sò không của chị bộ đồ phẫu thuật 10 phần cho chú ờ, chú ờ, chật ở đó chật chốt cái đó một phần nữa chín hộ với chú một phần là 10 gửi cho bà con bị phong tỏ một tuần rồi mười mười phần tổng cộng à, 9 phần hộ dân với lại à, cái chú gác một phần nữa là 10 Ủa thì dạ. đâu không? ai chị f 2 hả trời chị f 2 mà sao chị ra đây chị đứng không không tỏ là chị vô nhà đi chị đứng ở đây rồi để nguy hiểm cho bà con xung quanh nữa nhà chị ở đâu tại sao mình không trong nhà mình đi ra mình không đi đâu mà ra tới hẻm luôn rồi chị ý định chị làm cái gì xin một phần hả xin phần mà mình lấy cái gì cho chị đi cách ly chị được không cho gì cũng được thì cho đi cách ly chứ giờ sao giờ nó chơi chứ lấy cho chị phần ở đây luôn đi lấy rồi lẹ lẹ cho chị vô đi chị đứng đây hoài em cũng không dám vô nữa nè để nó đi rồi cho chị lấy vô đi gạo mày ờ, mày lấy đi xanh. còn một phần gạo nữa né né rồi. em là cái nước bạn ý em xin cho hãng tám hộ hôm đó là em xin đó dạ à, anh thấy là không có dạ ông nằm hết trơn đó khanh rồi ok không biết nó gin đủ gạo chưa nữa đủ rồi phải không rồi rồi để em vô trọng dạ. rồi đó rồi phan để nó đi rồi chị lại chị lấy rồi chị đi vô đi ạ à. nữa đừng đi ra ngoài nữa chị chị đi ra ngoài à, chị đi ra ngoài là rồi nữa ta, ta ta giờ đang cách ly tại nhà chị đi ra ngoài nữa bị cách ly vô chỗ chung luôn à chị hỏi cho gì cũng được em cho chị đi cách ly luôn á lại thiệt chứ thiếu hả? Ôi mưa, mưa hơi lớn tí xíu rồi nha cô chú anh chị Cô đưa cái vụ ở đây rồi Thôi khỏi đi, anh em mình khỏi đi lỡ ướt rồi Ủa bên để để để gạo phải không? Ừ một người đang vậy lấy gạo đi đâu đây Cũng đâu dám Để trên bàn phải dùng chứ Để trên bàn đó đứng đó đi nha, con đứng đó đi Phan, chị để cái dù xuống đi Chị để cái dù xuống đi dạ rồi để cái dù để cái dù xuống đi chị để cái dù xuống đi rồi cho thằng em nó lại nó nó nó vịn cái dù được cái chịch vô cái đó cái đi rồi chín hộ đó cứ đưa hết chín hộ vô tổng cộng rồi, có... không trọng tự chia rồi đó ginh gạo vô đi ốp gạo vô trước đi để ướp rồi từ từ nó cao ướt ơi ướt rồi người đầu không đi nhanh vô cái đi rồi. rồi cảm ơn mấy chú nhiều nha ừ, rồi còn gạo nha đủ chưa đủ chín bao gạo chưa rồi Rồi. cái nào cũng chia đều cho á mỗi người ờ, rồi lấy hết đi để đại đi cho mấy ginh vô giỏng đi hồi tự chia để phần viên phần rau với phần ấy dạ rồi mưa trời là trời nhiễu để viên có phần của chú để viên có phần của chú ra đi để hòn mà nó sách vô đủ chưa còn thiếu một phần của à còn à, còn rồi rồi đây rồi ok cảm ơn nha dạ dạ rồi anh em uh, tay đồ hết chân đi rồi để cái dù lấy cái gà, cái chai đó coi rồi để cái vụ đó để hồi cho mấy chị nó ra lấy rồi xong rồi mình tự chia em em nhé mỗi người sẽ là một bịch rau một bịch rau một bịch ờ, mì trứng với lại một bao gạo rồi hết rồi hết rồi đủ chín hộ rồi đó rồi tụi em đi nha rồi tổng chào với sức khỏe hả à. ủa đâu còn ai ra đây đứng nữa vậy né né ra xa xa ra đừng có đứng gần dạ ai ai vậy anh bé rồi không cô đứng này làm gì rồi sao rồi sao cô biết ở đây mà cô ra tại vì giới thiệu hả chỉ hả khu nào trong khu không tỏ dạ, rồi sau ra khu không tỏ mà có mặt ở đây à. cuối hẻm đó mà sao biết ở đây mà chạy lại sinh trời ơi cho xong còn giới thiệu vòng vòng nữa rồi lấy ờ, lấy cho cô bao ờ, lấy lấy lấy cho con bao gạo với lại ờ, con bao gạo với ờ, phần ờ, mì phần ừ một bộ đủ luôn á rồi để đại đó nha hồi nó lấy giùm con nha dạ dạ rồi rồi được rồi được rồi vậy được rồi con con gửi rồi vậy tụi con gửi xong tụi con đi nha đừng có kêu ai ra nữa nha ai kêu ra là cũng không gặp tụi con đâu dạ mình lấy vô thôi ủi rồi bây giờ ờ, anh em mình ờ, sẽ đi đến 30 ờ, tháng 4 nha chốt ngay chợ Xuân Khánh nha chốt chợ Xuân Khánh là chốt cũng mới đây cũng 3 ngày rồi anh em mình sẽ ghé qua đó Nguyễn Tùng ở bên Nguyễn Thị Minh Khai lý do sao bạn xin bạn bạn có nằm trong khu phong tỏ không anh em mình chỉ hỗ trợ những khu phong tỏ thôi bạn ơi chỉ có khi nào tiện đường chạy ngang qua thì anh em mình mới gửi thôi chứ ờ, anh em mình không có thể mà vì một người mà chạy đi giao vòng vòng vòng vòng vòng, vòng ở Cần Thơ đúng rồi có ánh đèn lắm thấy có đèn nó hơi chói mình qua bên chốt uh, chợ Sơn Khánh nha nói chung là tới chốt đó có duyên gặp ai thì mình sẽ chào người đó nha chứ uh, không có mà khúc trước khúc sau khúc giữa gì hết nha tại vì giờ ờ, không có cho nhận dùm nữa giống như ai có duyên thì sẽ à, nhận còn không có duyên thì thôi cố gắng chịu chứ biết sao giờ chứ không thể nào mà nguyên hẻm à, chẳng hạn như 100 người mà mình có thể gửi đủ hết 100 người được nếu ra đủ thì nó cũng khó phải có người đại diện đại diện mà cũng phải bên khu vực nhé chứ à, Phước không dám để cho đại diện từng hộ nữa hẻm 44 cho rồi bạn ơi bây giờ là trời à, trời đang mưa khoảng 7 giờ 33 ghé hẻm 3 làm gì bạn Chúng ba gỡ phong tỏa ghé anh chi nữa Hẻm 90 xẹt 20 mới phong tỏa Vâng, hẻm nó mới phong tỏa thì bà con chắc cũng chưa có đói đâu Cứ để thêm vài bữa nó đi bạn còn nói về điểm phong tỏa thì một ngày thì mở lên điểm phong tỏa nó rất là nhiều mình không thể nào mà vừa mới phong tỏa xong liền chút chạy lại cái quy lực nào mà nó lẹ như vậy chứ tại vì sự thật ra thì ờ, bây giờ đang chỉ thị 16 thì bất theo ờ, bất kể người nào cũng phải tự lo tự chuẩn bị đồ đạc đồ ăn trong nhà cho gia đình mình còn nếu mới phong tỏa thì mình cứ phải chờ đi khoảng có bốn năm bữa nữa tự động thì lúc đó phước sẽ nhìn và phước thấy phước sẽ tự lợi nha dạ chà nóc em lên không được ạ à. nhãn ba gỡ rồi bạn nhãn ba gỡ phong tỏ rồi nha không bạn sĩ cần thơ ơi mình không có lên trà nóc nha cái ở đây mà giờ không ai đại diện ra trơn mưa rồi không ai trực luôn vậy à, điện cho cái số điện thoại trên kia đi có một cái à, ngay cầu quang trung á điện cho chỗ mà ngay cầu quang trung của mẹ biển sữa gì đó xin một phần á phần sửa ngay cầu quang trung á vừa qua cầu quang trung á dưới cầu qua cầu Quang Trung phải không? Là dưới cầu qua cầu em đi hướng 30. Dạ. tới chợ Xuân Khánh anh bọc vô bờ kè bọc vô đường bờ kè là đi đường nào ta qua cầu phải không chị quẹo quẹo đi đi ghé bên đây trước đi rồi lóc lóc bạn ấy rồi bạn uh, vũ ái liên vậy đó các bạn mà dùng mấy cái nét phe bút ảo chát sàm sàm nữa mình lóc rồi một nốt nhạc một lè tính ra ở ngoài mưa lớn dữ lắm luôn á tới đâu rồi tới tới cái chỗ nào ngang cái sân này hay vậy em xin uh, cho con em gì đó phải không đứng xa xa đi khỏi lời gần né né mấy con chó rồi kìa trời ơi đúng rồi đúng rồi lâu lúc đó anh có biết em đâu à lâu hay sớm không ờ, lấy một phần dao đi lấy một bịch sữa luôn trời ơi sao không chui vô xe ngồi đi cho nó đỡ ngồi ngoài mưa luôn rồi nè nè anh để đây nha chút em tự lại lấy bịch gạo với lại ờ, bịch sữa với lại phần mì trứng rồi có sữa luôn rồi gạo nè em ôm gạo vô trước đi ginh mấy kia sao rồi rồi rồi ok em rồi ok em Ê ghé chỗ nào ờ, cho nó đục mưa đi, mưa quá trời rồi. Để nó để nó ngoài ghé chỗ nào ờ, ghé cây xăng đi. Ghé Nghe ờ, cầu sắt. Cầu sắt chợ Sinh Khánh đi đường nào vô vậy em ơi chỗ sợ Xuân Khánh đi đường nào vậy anh không biết ờ, đường đi vô anh chỉ biết cái hướng đầu thôi mà hướng đầu nó phong tỏa là rồi đâu có ai trực chốt chặn đâu mà sao đi vô được đi với cầu ông Trung vô được hả à đi Nguyễn Thị Minh Khai hả ta ờ vòng này vòng qua cầu này ôm lại Nguyễn Thị Minh Khai coi đi được không ta qua cầu Quang Trung kiếm chỗ đi và né đi anh em vô né tí xíu đi Đấy. không bạn ơi ai có mặt thì mình à, sẽ gửi thôi chứ không có à, nhận dùm và chia lại cho bà con nha nói chung là mong mọi người cũng hiểu dùng Phước nha Phước à, nhận à, sứ mệnh của Mạnh Thường Quân thì phải trao đúng à, tới tận tay từng người nha còn chẳng hạn như gửi cho ai ở đó thì Phước cái trách nhiệm của Phước Phước chỉ phải theo tung theo Mạnh Thường Quân thôi nói chung là ai gửi hỗ trợ thì Phước sẽ uh, cố gắng để làm tròn nhiệm vụ trách nhiệm của mình chứ nói lời chỗ chốt chặn đó thì thật sự Mạnh Thường Quân họ gửi cũng được mà đâu cần phải Phước đâu ra đậu mé nó đi rồi vô trong đứng trong mưa đó chứ đi đường này vô được mà xuống dốc cầu được mưa ờ xuống dốc cầu đi đừng đầu trước cửa nhà ta hỏi ta sợ nữa chứ vô tiệm vàng hùng mình đâu có biết uh, tiệm vàng đâu bạn mấy bạn đó mấy bạn biết tiệm vàng chứ mình đâu có mua vàng đâu à khổ chết có tiền đâu mua vàng mà cứ chỉ vô tiệm vàng hoài vô tiệm vàng hùng đường đi vô tiệm vàng hùng là mình không biết luôn á vé vàng anh ơi em là người dân Cần Thơ đang ở Hồ Chí Minh mà không ai giờ giúp nhờ anh giúp đỡ em đang ở quận à, Bình Tân Hồ Chí Minh chừng nào em xuống được tới Cần Thơ anh gửi cho em đồ nha em còn nếu em đi không được là em biết chắc anh đi cũng không được rồi đó ờ vô vô đậu bé đi từ từ từ từ quẹo qua đó đục mưa đi quẹo vô trong đây đục mưa tí xíu đi để nó ngoài nó ướt hết trơn quẹo trong lui vô đây nè đậu đục mưa tí xíu đi nó ướt hết trơn rồi nói nó không nghe luôn á nói thành nó không nghe luôn á ông nội ơi chui vô đây nè đục mưa chút xíu đi rồi đi tiếp à, còn tài xế bị điếc nữa thà hửi mùi gác còn đỡ hơn là hước Ê, bên đây bên, bên đây thúi quá à. qua mình bển đi cho nó đỡ thúi bên đây thúi dữ lắm tưởng nó đỡ thúi à nhà bên đây thúi hơn ờ, gì ồ cho mấy cô kìa mấy cô lấy ra, ăn rau củ quả không mấy cô rồi mấy cô đứng nó đi để lại đặng đưa cho để đặng rồi để đó xong mấy cô lại lấy nha có ba cô hả bốn bốn người rồi để để để đó bốn phần đi cho mấy cô lại lấy cái độ lạnh hút đuốc đi cho nó ấm Ủa gọi này lần hồi mình chạy thẳng là mình quẹo vô chổng là hướng cầu sắt luôn không ạ? Ông em ơi không đi ngang đường Phan Ngọc Hưng Phan Ngọc Hưng nữa em bớt bớt mưa cái bữa nay mưa dầm luôn Ê mời mà điếu thuốc rồi Rồi Thanh Kiều đây nè mọi người nhìn mưa nhiễu nè thấy lớn luôn á nè phóng lên rồi đó mưa quá trời đợi tí xíu đi à đợi tí xíu nha cho bớt mưa cái nha rồi anh em mình sẽ vào nha rồi anh em hút miếng thuốc để lấy lại à, ấm ấm cái 75 Trần Phú ờ, anh phát hai lần rồi mà em anh phát hai lần rồi hỗ trợ hai lần 275 Trần Phú rồi mưa không một bóng người bạn Diễm Thí bạn ờ, chạy lời đi bạn anh em mình đang ở dưới ờ, cầu nha nó có mưa chút xíu nữa anh em mình sẽ vô phát cho bà con ở trong uh, chợ Xuân Khánh cầu sắt nha à, tới đây rồi thì biết sau vậy anh em mình cũng sẽ phát dù có mưa mà mưa hồi nữa mà mưa hoài luôn là dầm mưa vô luôn á Dạ chú mưa ở ngay à, dưới à, dạ cầu à, Quang Trung đó à. Chị chạy ra xin rau phải không? Rồi đưa cho chị ấy phần rau đi Hai cô là đi chung hay là hai người khác nhau? hai nhà hả vậy đưa thêm một bịch nữa đi rồi con cảm ơn nhé mình nói thiệt này nha các bạn đừng có buồn nha mình thấy các bạn á không ở trong khu phong tỏa các bạn lên đó toàn là thấy xinh ờ, không à không có các bạn nào các bạn cứ lên xin không à mà đang trời mưa nữa không có các bạn nào nói ừ anh em ờ, thôi về đi hay là chẳng hạn ngày mai phát rồi cái gì các bạn cứ xin liên tục thì thay vì vậy giờ mình sẽ trả lời các bạn nè mình đang ở dưới dạ cầu Quang Trung nha bạn nào muốn chạy qua thì chạy qua lấy nha đó nếu mà bạn chịu dầm mưa qua lấy thì ok anh em mình sẵn sàng đưa nha mình chơi fanlay lại ngược lại với các bạn luôn á chứ giờ anh em mình đang ở cầu sắt chuẩn bị phát cho cầu sắt rồi không có qua mấy khu vực khác nha đó rất là fanlay luôn dưới già dạ cầu Quang Trung tới đây anh em mình sẽ phát nếu các bạn ờ, mình đói thì mình chịu cực tí xíu dầm mưa đi lấy đi chứ giờ anh em mình đang ngồi ở đây rồi chuẩn bị phát cho khu này rồi các bạn kêu chạy qua bển phát cho các bạn một phần nữa liên tục luôn anh em đang dầm mưa nữa chứ sao các bạn không chịu biết nghĩ chút xíu nào cho anh em mình mà chỉ nghĩ cho bản thân các bạn thì ok giờ mình sẽ sẵn sàng gửi lại các bạn một phần các bạn dầm mưa chạy qua đây thì mình sẽ đưa còn không nữa anh em mình hôm nay à, sẽ phát xong cầu sắt đặc biệt là anh em mình đã nói rất là nhiều lần rồi chỉ ưu tiên những khu phong tỏa nha tại khu phong tỏa là người ta ra không được còn ai muốn lấy ở ngoài thì chạy lại đây anh em mình sẵn sàng đưa đó rất là fan lay với mọi người luôn giờ này đang mưa không có ai ra đường bắt đâu nếu mà mình gan là mình chạy lại vì miếng cơm anh áo mà mình đói quá rồi thì mình chạy lại đây đi đúng không chứ giờ anh em mình tuốt ở bên cầu Quang Trung các bạn kêu chạy giao cho các bạn một phần mà các bạn không bị khu phong tỏa nữa chứ nói thì thấy tuyệt tình quá ha nhưng mà kệ đi giờ vậy đi cho nó dễ còn nếu mà trong khu phong tỏa thì anh em mình chút xíu nó sẽ phát cho cầu sắt đây sẵn sàng dầm mưa vô phát cho mọi người em à, Dương Minh Phước à, một chút xíu nên sẽ ghé qua bên em nha ở bên em cái giải trọ bên à, em bên bệnh đó à, 11 phòng đó chút anh sẽ à, chỗ mà phong tỏ của em chút xíu nữa anh sẽ gửi cho em nha em vô em chia dùm cho mọi người dùm anh nha giờ này chịu bạn bạn có mưa vô thật sự bạn có mưa vô chạy ra đây không có chốt nào bắt hết trơn tại không không ai bắt hết trơn á đó. đó mình đói thì mình chạy ra muốn đói cũng gì muốn ăn phải lăn vào bếp chứ giờ các bạn không cảm thông cho anh em mình mà cứ lên thấy bình luận liên tục rồi ừ, qua đây tặng cho em một phần một phần một phần mà đặc biệt là các bạn không bị phong tỏa nữa chứ các bạn đang lợi dụng lòng thương hại tình thương của mọi người luôn để giúp cho các bạn mà các bạn không biết nghĩ lợi. nếu mà các bạn vậy thì chạy qua đây đi anh em mình đưa anh em mình nãy giờ mấy có hai ba bạn ngồi dầm mưa ở sau xe luôn á mình cũng sót cho anh em mình chứ dạ em sẽ gán phát cho cái khu phong tỏa trong chợ cầu sắt xong rồi em sẽ tính tiếp à, em sẽ qua bên khu phong tỏ ở à, hẻm 61 Hùng Dương đây như cô này ra xin đồ hay gì không có không có cô chạy đi luôn à chạy đâu vậy chạy lại xin đồ hay gì đó thấy dừng xe rồi giờ à, mình không có chuyến xe chạy xe được thì giờ mình ngồi mình hợp chợ ngay giữa dốc cầu nè ơi xin rau hả xin rau không phải không em rồi ok ủa em diễm thí hả vậy hai cô nãy là khác nữa hả gì <laughs> bị tổ chát nữa rồi không sao rồi ok rồi ok em đó như chị này thấy không đó muốn ăn là phải lăn vào bếp tự chạy ra không trong cách ly bạn ra dạ. bị <laughs> vụ nữa rồi bạn Dung Nguyễn bạn Dung ai ngờ ơi hỏi 16 tay hết cách giảng chưa em dạ cái đó em cũng không biết nữa ạ cái đó thì uh, chị liên hệ bên khu vực ban ngành chính quyền địa phương nha thật ra là không ai biết hết trơn ạ à. và nếu biết cũng không dám nói nữa chị chừng nào mà có công văn công bằng đồ của bên uh, ở trên chính phủ họ đưa xuống á, thì mới dám nói thôi nói bậy bạ công an quắc rồi phạt nữa tự nhiên nói khơi khơi vậy cái bị phạt bảy triệu gửi quan tội cho tụi em lắm những cái gì đó thì mình cứ tới lúc đó mình sẽ tự biết nha chị Rồi ok em Hồng đào Nguyễn một phần Em không trong khu con tỏ thì chạy xuống dưới ờ, cầu Quang Trung nha Lại đây anh sẽ gửi nha Đó rất là đẹp chơi đẹp với mọi người luôn Còn nếu mà trong khu phong tỏa thì anh em mình sẽ shipper tới ở đây anh không có bữa nay không có đem tả có đem sữa thôi làm gì vậy dòng nước hả sao vậy ủa ủa sao biết mà ra đây vậy chị ủa mới thì chị mới lấy rồi mà chưa lại đây hả rồi vậy lấy à, lấy hai lấy gạo không phải không gạo thì hỗ cho cho em chỉ gửi hỗ trợ gạo thôi cho mấy người mà không ờ, gạo em ưu tiên cho khu phong tỏa rồi lấy hai bịch rau cho hai chị để đó đi cho hai chị dạ rồi ngủ về được rồi nha chị đừng ngủ nguyên sớm nha đủ nguyên sớm tội mấy người trong phong tỏ người ta không có nhận được nữa ra không cho thì kỳ thấy mình dầm mưa ra không cho thì kỳ mà dạ cho mình ngủ thêm mà chết tụi em á rồi chúc sức khỏe mọi người nha dạ dạ trời ơi càng ngày nó không tạnh mà nó càng lớn bị tổ chép hoại gì lâu lâu nó ai ra ra thì ok có gì đâu bình thường gạo thì mình chỉ ưu tiên cho khu ờ, không phong tỏa thôi ưu tiên cho khu phong tỏa chứ lộn nó mừng nữa không nó dọc với nó dập mưa luôn rồi kìa Mana canh hồ gia em không phải hộ nghèo nhưng thật sự em không thể đi ra ngoài rút tiền được tài khoản bữa dịch hai mẹ con xài hết rồi nên giờ không có tiền mua biển mong anh giúp em hiện tại bữa nay anh không có ờ, không có đem tả nha em anh chỉ có sữa thôi còn nếu em không trong khu phong tỏa thì nếu mà em thương con em thì em cứ liều đại ban ra đây anh sẽ gửi sữa cho con em nha anh tình mẹ bao la như biển thái bình mà một vài giọt mưa thì có nhầm nhò gì anh thì phải bảo vệ sức khỏe cho anh em ở đây anh ờ, không có thể chạy qua bển ship cho em được nha anh đang ở chuyển đi vô cầu sắt rồi ai vậy lấy cái gì vậy chị ủa sao biết ở đây rồi cô đó làm cái gì bịch gao hả rồi vậy con gửi cô bịch gao hả em xin sữa cho bé phải không lấy lấy lấy 10 ờ, bịch sữa đưa cho em gái này đi nó không nằm trong phong tỏa là con chỉ hỗ trợ một phần thôi chứ không có gửi ờ, cho đủ bộ rồi giữ bịch ơi ờ, quên đưa cho em gái này bịch sữa với ờ, một phần sữa với bịch rau luôn đi anh nào rồi bịch rau cứ đưa rau đi rồi kìa chuẩn bị chạy ra nữa kìa rồi ok em không có gì có gì dùng nấy nha lấy gạo hả rồi gạo đưa cho bịch gạo luôn đi không sao rau thôi mà rau củ quả thôi giờ anh em mình nè giờ nói nè xong chưa chạy vô chổng phát cái luôn đi nó cũng đỡ rồi phát vô ờ, vô chỗ cầu sắt luôn đi chứ ở đây hồi nữa rồi tập trung lại đông nữa là sạch cho chỗ cầu sắt luôn á lên lên xe lên xe lên xe em ơi lên xe thật sự ra bây giờ đang mưa đó chính là thời cơ để các bạn đi rút tiền đó mình không phải là suối nha mà mình mình chỉ cần suy nghĩ lại chút xíu thôi là mình sẽ hiểu được gì nữa vậy chị xin gì phan phan xa xa xin cái gì em giờ chị nếu mà chị lại đây thì em chỉ cho gao thôi em không có cho mấy cái phần khác lấy đưa cho hai chị này hai bịch gao đi Tại em đưa vô trong này em phát gạo cho bà con cho khu không tỏ rồi Rồi thông cảm giùm em nha Rồi ok Mô Phật à, mô Phật Mô Phật Rồi vòng lại chạy thẳng vô cầu sắt luôn Đi vô này luôn không anh thẳng vô lỡ bà con nãy giờ đứng đợi em chổng rồi ừ. rồi anh em mình tiến vào nhé bà con hãy đợi anh em mình anh Phước chơi khô máu luôn không dám ở đó tí xíu nữa đợi hết mưa cái là hồi là hết rau luôn á <laughs> qua cầu luôn không ạ à? không biết nữa chắc vậy thì chạy nào thấy tới chốt chặn thì yeah. Ờ, ngừng dạ. lại yeah. Dạ. cứ ban đi chừng nào tới chốt chặn thì ngừng lại tới chốt luôn anh ơi tới chưa tới cầu chặn ngay cầu luôn rồi chốt ngay cầu luôn rồi chốt ngay cầu ôi bạn Phương Anh ờ, Cần Thơ còn giãn cách 15 ngày nữa hay 14 ngày nữa hay không bạn ờ, liên hệ với bên chính quyền chính quyền địa phương nha bạn mình không dám trả lời nha trả lời tầm bậy tầm ba bảy triệu rưỡi nè bị dụ mình à chưa có chỉ thị gì hết trơn á mình không dám trả lời đâu bạn dụ mình à chừng nào có chỉ thị đi rồi mình sẽ biết nha bạn bữa nay mới có 13 14 giờ chừng nào hết bữa 16 thì tự mình biết à ủa rồi sao qua ta nó niêm phong ngay đây luôn trời nguyên cái gạo rồi sao có ai đâu ủa bà con nói đứng ngay chốt đâu ủa rồi chị sao qua quẹo xuống bờ kè quẹo xuống bờ kè quẹo xuống đây quẹo xuống đây chạy bọc qua quẹo xuống quẹo xuống đi đường bên đây xuống đây vậy anh ờ quẹo xuống bên đây trời không biết đường ra luôn chốt nào trời đi, vô bờ kè à? đi vô bờ kè à. thích trong cái gì đi theo bờ kè ra đầu lộ 30 tháng 4 anh ơi ủa ra đầu lộ đó mà đi vô đường nào đi vô bờ kè thử coi vô bờ kè thử coi cứ dài dài vô đi vô bờ kè đi tính gì tính cầu Phật ừ. <laughs> em nữa bánh lọc cống chứ gì ở đây là đường ờ, đường gì ta đường Mạc Thiên Tích bờ kè để đi ra 30 tháng 4 chạy vòng qua bên kia anh ơi vòng bên kia sao đâu qua được đâu mà đi vòng bên kia chốt trong chợ đó vòng qua bên kia bên kia mình đi ờ, sao vô được bờ kè bị chốt rồi đi vòng vòng vòng trái đi trái à, đi bên đây hả rồi quẹo ngang trước rồi xích lên trên đi quẹo trái qua tới chút xíu nữa có đường vòng qua trái qua chợ rẽ trái xong rồi quay lại chạy bên kia rẽ trái vô chợ qua mấy bên kia sẽ có trường tiểu học mưa này là không có xịt khuẩn được đâu nha anh em mình à, chẳng có đem theo máy xịt nhưng mà mưa cũng xịt không được nha chỉ à, có gửi đồ cho bà con thôi mưa này xịt tan thuốc hết ga đầu chạy ngược chiều vô gỡ mới được trái chạy hoài luôn chạy thẳng vào những khu phong tỏa là anh em mình à, thực sự không có à, không có ngại cực khổ mưa gió sẽ vẫn vào để hỗ trợ cho bà con mưa mưa chứ cũng phải ăn chứ không cô chú anh chị tới chốt đây đây đây phải không Ủa tới đây là đâu vô được nữa đây đâu vô được đâu chặn đã hết rồi mà hết rồi chặn mấy đầu luôn hỏi anh có ai ảnh kìa rồi từ từ anh nào trực chốt đây ở đây cái chốt luôn nè thấy cái phòng đối diện hẻm 12 dạ em ờ, nãy thấy chốt rồi không ai chật rồi thấy vậy tụi em vòng qua hướng này luôn vậy đó hả vậy là nếu mà đi đường kia thì ờ, sẽ vô được luôn tới trong này luôn hả thôi vậy tụi em vòng lên nha cho nó dễ khu trong này nha rồi ok không sao đã à, đóng đóng cửa lại đi một hai người ở đây đi xuống đây đi cho thằng thanh nó vòng lại ở đây có đường chui vô nè mình chui vô dạ dạ vòng lại uh một hai hàng xuống đây đi cho nó đỡ đỡ đục mưa chui vô <laughs> chui vô để để cho anh em nó đi qua cái chốt cái chốt ngoài kia dạ em đang cầm máy quay thì có sao không anh có khi lỡ lỡ lỡ lỡ đang cầm rồi em ờ, tắt không được đang live stream từ đầu bây giờ dạ em đang live stream luôn không thì anh cứ việc ờ, anh cứ việc nói đi không sao em gọi quay mặt cũng được bây giờ tính phát bây giờ hay gì dạ em gửi phát cho bà con luôn á bây giờ này thứ nhất là anh nói cho em này là ở đây là khu phong tỏa đúng rồi đối với lại khu vực này hiện tại sau 2 ngày là mình phát hiện tới 13 ca dương tính 13 ca dạ và cái số F1 F2 rất là nhiều mới test này có một lần thôi dạ. thì hiện tại khu vực này bây giờ nó nguy cơ rất là cao cực kỳ dạ. cao dạ. anh anh là anh phải gọn đồ xuống đây anh ngủ luôn rồi cái thứ hai nữa thì bây giờ từ trưa từ sáng giờ đó dạ. anh, anh cũng nói chung là nhiều khi những nhà mà thường quân đó mà người dạ. ta người ta hỗ trợ là rất là nhiều thì anh anh cũng phát từ sáng là sáng là phát một đợt rau củ này dạ rồi ờ, trưa là phát một đợt ờ, trưa là phát một đợt đường đường anh không không không có trúng mặt trưa. tại vì để sợ né cái cái camera nó trúng nó dính ngay cái trưa mưa mình phát một đợt của trung ông trung nghiêm tín cho dạ nó tất cả những đợt mình phát đều cho dân đó thì là anh làm theo cách là vận động người dân ra rồi xếp những cái phần quà đó đấy Dạ. Ừ, ví dụ như là rau củ ở đây nếu mà anh à, lấy một phần còn từ cái khúc như, như, những phần quà kia thì mình đều là công tác những người ta từ cái khúc đó kéo dài cho tới chỗ này đây khoảng bao nhiêu hộ 82 hộ 82 hộ ha 240 hộ đó là nó mưa đây đúng đúng sát 82 hộ không ạ đó vậy, à, là, vậy là em sẽ là... Ờ, cố gắng hỗ trợ hỗ trợ cho ừ. đủ cái số lượng 82 hộ ừ. à, anh đây là anh tên gì anh Đam dạ anh Đam anh Đam hả ừ. dạ à, cái phần rau củ thì có thể để ngoài còn gạo thì bây giờ à, mưa quá rồi em sẽ để chất ở trong đây nhờ anh em chất trong đây sáng anh phát cho mấy hộ à, dùm em nha sáng sáng thì à, nếu mà cần thiết thì sáng em có thể xuống thì à, xuống phát cho bà con luôn cũng được phải không dạ không không sao đâu em đưa ở đây thì à, đã, em đã gửi cho anh kết hợp với anh thì có thể tin tưởng anh mà biết sao giờ này mưa dạ mở cửa chốt cho anh em em vô dạ hai lớp luôn hả ta mình phong tỏa vô đường này ủa mình mình, mình phong tỏa hai lớp luôn á hả ở đây thì à, như à, như anh Tam ở bên công an khu vực ở đây nói thì trong đây tổng cộng là có 82 à, hộ còn nhân khẩu thì chắc tới mấy trăm nhân khẩu là thì anh em mình sẽ cố gắng gửi những phần quà cho bà con ở nơi đây gạo thì chắc có lẽ là mình sẽ chuyển vô trong cái đồn trong đó cái đồn chỗ anh ờ, đồn nhà văn hóa này cho cái thành là một cái điểm tập kết còn ờ, còn ờ, rau củ thì mình để mé ngoài cũng được như quà đi cho tránh để ướt thì ảnh có nói với mình là sáng mình muốn phát thì mình sẽ ghe lại đây phát nhưng mà đối phước không cần đâu à, sáng thì anh em mình còn nhiều việc nữa à, mình sẽ tin mình đã giao ờ, ở đây thì chắc có lẽ bà con khu vực đây 82 hộ thì mình sẽ giao đủ cái phần đó cho sản để anh phát với lại mình gửi thêm mấy phần nữa cho mấy anh dân quân ở đây nè trực chốt ở đây Quý vị ờ, bây giờ thì bà con mà ra một cái là đang mưa cũng tội cho bà con rồi một phần nữa thì uh, uh, gì nè phát nó lộn lên hết trơn và nguy hiểm nữa ảnh nói khu vực này ở đây là đang là khu vực rất là nguy hiểm mới test có một lần thôi và hồi sáng thì 13k ờ, sáng hôm qua gì đó nói chung là trong mấy gà là 13k dương ở dưới khu vực này lần. đây là chợ Xuân Khánh nha cô chú anh chị đang mở chốt phong tỏa tới hai lớp luôn và bích tới ba đầu đúng rồi à, đợi thì ra nhận thì cũng được rồi đó nhưng mà nhận xong rồi nó sẽ bị lọn lên và sáng là ảnh không biết mình gửi lại là ảnh không biết ai là đã phát rồi và ai là chưa nên mình sẽ giao hết toàn bộ cho bên ờ, anh Đam chủ ờ, nhà văn hóa đó thì tất nhiên sáng anh sẽ gành đây nhiều hẻm nhiều hẻm này bà con cũng đứng như vậy thì tất nhiên nếu mà mình trao cho hẻm này 5 phần rồi trao cho bên kia 5 phần thì nếu mình trao như vậy thì cái số lượng bên hẻm kia nữa thì cái số lượng thì nó cũng là sẽ đỡ cho anh em mình thôi nhưng mà tuy nhiên á, thì sáng tất nhiên là sẽ sót và sẽ có hộ là nhận rồi và sẽ ra nhận nữa nên à, Phước sẽ tính là sẽ đưa hết toàn bộ cho bên à, anh Đam bên công an khu vực nha Phước sẽ đưa dư à, 82 thì chẳng hạn như Phước đưa sẽ là 85 và đến cho anh văn phòng bao nhiêu thì Phước đưa 85 thì tất nhiên sáng là bà con ai cũng sẽ nhận được hết và anh sẽ phát đều anh sẽ gành từng hộ từng hộ bao nhiêu người đó mở phong tỏa ra để đi vô tới hai lớp luôn gào là gào bự luôn nha cô chú anh chị chứ không phải là gào nhỏ nha khu vực này là rất là nguy hiểm luôn nhà bạn chị ngay chỗ em đứng mới ủng hộ tài khoản em hiện tại là em không có chết được cái gì cho em đang tắt cái sim rồi à ồ mưa lớn dữ rồi cô chú anh chị sáng mai mình ra nhận nha sáng mai mình ra nhận em giao lại chốt bây giờ mình vô nhà đi ạ à. tám mươi ờ, tám mươi hai tám mươi hai nhân khẩu bây giờ tám ờ, tám mươi hai nhân khẩu phải không ở đây có có có mấy chú 82 hộ chứ lộn ở đây có ba chú chụp phải không vậy con gửi chú ba phần ba chú này người phần luôn nha ai cũng có phần là 85 rồi lấy uh, con trọng có đủ 85 phần rau 85 phần uh, trứng mì rồi rau xuống đây đi 85 phần trước đi rau để ngoài được rồi mưa sáng không bị héo rồi mình xuống 85 bao gạo có gì sáng phát giùm em nha anh Đam okay, là, là là ý là em đưa dư luôn cho đủ hộ luôn rồi đó nè để để rau mé đây đi rồi. 15. Ừ. Dạ, thứ nhất là nó sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người ở trong đây. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không có bị sót hộ nào và phước vẫn đưa dư như vậy thì tất nhiên bà con ai cũng sẽ nhận được. Chứ giờ mà ra Phú Phát cao lắm là phát phát chở hai ba chục người à. Còn những hộ khác là họ đã ngủ rồi Thì tất nhiên là nó sẽ đỡ tiết kiệm đồ được cho phước thôi nhưng mà nó những cái bà con khác họ sẽ không nhận được đâu nếu mà thực hiện theo pháp tận tay vậy nó cũng khó và nó ùa ra nữa khu vực này đang nguy hiểm nữa mong mọi người có xem thì à, cũng hiểu nha hiểu dùng phước nha 15 70 Rồi năm bằng nó đủ. 75. 80, 80 không anh? 85. 85 à. Cho thêm ba chú dân phòng nữa. Còn 88 à. gì? Tổng có 88 à. 80 82 à, với ba anh dân phòng ở đây nữa là 85. 85. Còn cứ ginh hết gạo đi thiếu rồi về à, chạy à, về lấy cái chở để cho đủ. Ờ cái đó cũng 85 phần luôn á. đây đây là 85 phần rau củ quả nha bà con có coi ở khu này thì sáng à, mình ra chỗ nhà văn hóa này nha anh đam công an anh sẽ phát cho mọi người ừ có đội nóng bảo hiểm ra cho đỡ ướt cái, đó nhiêu rồi à, ờ chắc mấy cái đó vô luôn đi 85 phần tất nhiên Phước biết cái vấn đề là chưa giờ nhà em nhà có phát mà nhà em không có nhận lý do thứ nhất là tại vì họ phát không đủ số lượng chẳng hạn như ở đây có 82 hộ họ chỉ gửi có 50 hộ hay là 30 phần thì tất nhiên ở đây bên khu vực họ sẽ ưu tiên cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn nhất còn ở đây là khu phong tỏ, ảnh nói là có 82 thì Phước gửi luôn là 82 thì tất nhiên các bạn cứ việc an tâm sáng mai cũng sẽ có nhận các bạn hiểu cái vấn đề mình nói chứ ví dụ như là hồi sáng các bạn cũng nói là có một nhóm họ ghé là phát rau cũ tuy nhiên nếu mà họ phát có 30 phần thì thế nào là sẽ có 52 hộ là không nhận được rồi và 30 hộ là nhận được đúng không điều đó là tất nhiên họ phát không đủ số phần hay là cái gì đó thì sẽ có nhà nhận được có nhà nhận không được còn bây giờ là phước hỏi kỹ họ nói có bao nhiêu phần là Phước sẽ gửi đủ bao nhiêu phần thì có vấn đề nếu nhà nào nhận không được đó là ảnh nói sai với Phước đúng không đúng hả à? Phước gửi còn dư nữa mà gửi cho ban dân phố nữa mà ba, ba, bao nhiêu gạo rồi à, đủ chưa 35 ờ, gạo nữa rồi 35 gạo để về em chở thêm 35 bao gạo nữa nha anh khoan hãy đóng đó lại nha để em chở rồi xuống còn cái này mì còn thiếu nhiêu rồi ok để về em chở nha ờ. đây gạo đây <laughs> ừ. để vậy tụi em sẽ quay trở về à, chở à, mì với gạo lại chạy vô rồi phan đốc hồi nãy ra đông lắm rồi em nói người ta nói bây giờ xuống ừ, đầu thôi em dạ đúng rồi Gà nhóm nhóm phát nó sẽ không có đủ ai có người nhận người không bây giờ là vừa đủ luôn rồi đó ờ. dạ dạ rồi anh em mình rút về à, chở đồ lại à, đưa chở gạo với lại chở à, trứng cái kia thêm hồi nãy là còn thiếu bao nhiêu ba mấy ba mấy ba gạo 35 gạo nữa phải không ừ. à, 85 bao gạo thì như nếu một 100 bao 100 bao thì là 500 kg 85 bao thì là 400 mấy 400 mấy ký thôi nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho tất cả bà con ở trong đây để uh, có được một khoảng mì. một thời gian mì, mì trứng, trứng à. rồi ờ, nước tương rau củ quả đầy đủ ờ, mì trứng là 43 còn lại 37 gạo 35 mì trứng có phần anh Đam công an cho Phước thì phần anh Đam đó chút xíu nữa thì để về lấy luôn hồi nãy Phước tính cho dân quân không à để chút xíu nữa về Phước gửi luôn cho anh ấy đem theo rồi để tụi em về chở đồ cái nha anh tam nếu mà chẳng hạn như có mười mấy hai chục hộ thì có thể là phước phát luôn phước phát như vậy thì nó khỏe cho phước nữa nó đỡ tốn đồ đúng không nhưng mà nó sẽ có người có người không thì giống như bạn kia nói đó là sáng có nhóm phát nhưng mà nhà em không nhận được tất nhiên chẳng hạn như bên nhóm tao phát có 50 phần à, mà tới 82, 82 hộ thì tất nhiên là sẽ có 32 hộ không nhận được rồi và 32 hộ đó không nhận được thì tất nhiên là sẽ nói là mình không có quà và Vậy nó sẽ lấn cấn lấn cấn tùm lum tùm la nên Phước uh, đã hỏi kỹ có bao nhiêu hộ để cho nó tiện cho mọi người luôn là không ai thiếu về đang ăn lấy à, đồ thêm như nãy ở hẻm 8 đó gia đình đó chỉ có ờ, khu đó chỉ có 9 hộ thì mình đưa luôn 9 phần đó thì nó dễ họ sẽ chia nhau mọi người cứ việc an tâm nhé cắm chài anh em mình qua không có được nha bạn Nam Dương ơi dụ như nãy giờ anh em mình không về lấy đồ nè mà phát có nhiêu đó thì tất nhiên sáng mai có nhiều bạn sẽ la lên là không có được thiếu đồ đó mình chở thêm chắc có lẽ hôm nay là mình phát ờ, ở ờ, ở đây xong chạy về đẳng rồi xong rồi rồi tính tiếp có thể cho anh em về nghỉ sớm một bữa mưa quá rau thì vẫn còn rồi rau thì ngày nào cũng khoảng cỡ gần tới 200 phần rau rồi ở đây 815 à, với nãy kia lặt giặt lai gai lai gai thì tính ra à, bữa nay mình sẽ phát cũng được 600 à, 600 trên 600 kg gạo tại sáng mai còn nhiều việc lắm bạn ơi sáng mai là phải chạy đi lấy rau về vô rau nữa nó nhiều việc trong ngày lắm chiều mới soạn rồi xong hết trơn mà rau thì nhiều khi để rồi sáng rồi nó héo nữa nên mình mới cho liền hơn bữa nay trời mưa nè chắc có lẽ là sáng nó không héo đâu dạ chút nữa có gì để em gửi cho anh phần không biết em tại vì em sợ nó thật ra là em sợ sợ mất công rồi anh à, không lấy lái không lấy ngại thế thì thôi em mới uh, ờ, có gửi cho anh gửi cho ban văn phòng thôi hôm nay ờ, mình không có lên ờ, Bình Thủy nha ơi bạn giữa hẻm 33 không có không có cho nữa nha bạn nếu mình đoán không lầm là hẻm 333 này hẻm này là cứ dụ ờ, cứ có cái bài là ba ba mẹ con con nhỏ này hoài luôn mấy ngày mình ghé mấy lần ở hẻm 333 này cũng là điều như vậy chứ mình không có ghé nữa nha chị xin giao đang chạy về lấy gạo chở tiếp xuống cho ờ, chợ Xuân Khánh à